thùng thùng tiếng trống dung ngày hội cờ hồng phơi phơi khắp quê hương cất cất bước à, à, à, lên nôi nhà ôi đường ơi à, lão xăm xăm ôi hà ôi hà À, lão xăm xăm cất đi bước lên đường cuối già như trẻ lại sức lão càng thêm mới già sức càng thêm trai kính thưa chư vị lão tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ xin cụ cho bà con biết quý danh à quê hương lão có đồng xanh biển bạc có hàm rồng sừng sững hiên ngang Lão à, sung vào trung đội dân quân Tên vốn gọi lão là Lão Tuyết Có phải cụ là lão dân quân xã hát không? ấy phải, phải Thế cụ kể chuyện bán rơi phản lực Mỹ cho bà con nghe Vâng, vâng Lão tôi kể rằng ừ, Vạn sự ừ, hơi đầu nan ừ, Lão tôi kể rằng vạn sự khởi đầu nan <laughs> muốn hạ được máy bay thằng giặc mỹ thì đừng có ngại khó khăn cái lúc lúc đầu ấy cái lần đầu tiên nó bay rất thấp từ biển khơi nó lẻn ngay vào mình thì chưa phân biệt được tiếng máy bay với tiếng sóng gì dạo thế là để cho nó loạn vào bất chợt nó bay qua đầu mình đánh vụt lão nổi khủng bắn phát vua tuổi nó phụt khói già lão mới tưởng nó rồi ai ngờ thì già nó thông tắc nó tăng tốc chứ à phải phải phải nó tăng tốc tăng tốc ấy là lần thứ hai lần thứ hai sao lần thứ hai nó không bay thấp mà nó lại bay cao lão bắn bị thương nó lão đảo lao đao thấy nó rồi lão mới tiến vào nhưng lại hóa ra cái thùng dầu phụ tức quá à, tức thật tức thật nghĩ mà tức lên đến cổ tức đến nỗi cơm chẳng buồn ăn đồng chí bí thư thấy rõ nguyên nhân mới chịu tập họp ngay chi bộ đảng thế là các cụ thi đua tháo luận chẳng khác chi hội nghị riêng hồng quyết nghị ra toàn chi bộ hào hùng chung đội lão ơi vô cùng phấn y khởi ấy là lần thứ ba lần thứ ba sao lần thứ ba nó mang thần tới mình phát hiện từ xa chờ nó bảo tầm lệnh phát ra súng nổ dầm dầm nó bốc cháy lao đầu tàn sát pháo ê, ê, ê chín mươi hai viên đạn bộ binh trong tay bô lão đã bắn rơi A4 của Huê Kỳ. Ba con ta rất đối hạ hê con như lão. Lão thì thế nào? Lão thì lão cấp tốc lên đường đi bắt thằng giặc lai nó coi trốn ờ, lên mây nó có chạy lên mây hình hình đi nhanh chân lên các cụ ơi súng trong tay là cây súng thép đây xuân đi dùng lỗ ngô gậy trong tay thời qua lạnh qua hồ ta bay bắt quân thùy lão đã chặn đầu thằng giặc lái nó thấy lão tròm dâu tóc bạc nó tưởng lão xoàng nó giơ súng lên kháng cự để chuẩn lão mới khoa tay gậy đánh chát tay nó lìa khẩu súng thằng giặc lái còn đang lúng túng lão lìa một gậy nó ngã lan chiên rút gậy bảy lão mới giữ miếng trên nó mà xô lại à Lão quay đầu đốc là vào ngay Ơi thế là hai cái đầu gối nó mới tranh nhau hương hỏa giơ tay lên nó mới khóc Nó lại khóc nỉ non Nó khóc thế nào Nó khóc rằng cái việc bắn phá miền Bắc này là không không phải tại con Mà tại là tại Tại, tại ai Tại tại tổng rống phỉnh phò ép mứ buộc <laughs> Thằng giặc Mỹ đúng là thằng sợ chết Lão dạy nó đi để cấp trên xử xét Quay trở về thôn xóm hân hoan Trên đồng gặt ai xốn sang Ngoài khơi mẻ cá đầy khoang đầy quý ân Lão chúng tôi bẻ lái căng buồm chữ canh thời treo anh ơi xuống màn đây con ràng ấy rộn ràng các lão đi không thèm bắt cái con thu con nhủ đâu nhá Thế các cụ đi bắt cá gì? Hôm nay các lão đi là để bắt cái con cá này Chả là A4 à, nó tan xác ở nơi đây Kìa kìa AD6 Biết ngay nó sẽ bao báo thù Ta đây là ta ở đây Bye ta đây bày sẵn bày sẵn đi chặt đi đô quan lại hô quan chạy quăng nghi quăng chặn lối quan lưới vô quan chạy quăng chặn lối lưới chờ nè bồ vây quan lại hô quan bừng bừng đấy súng đã quan lưới vô quan bừng bừng súng đã súng đà này trên tay quan lại hô lừa núng nung thép đạn lừa núng thép đạn chất đầy nẻ hơn oan quyết giành là giành thống nhất đi quyết giành thống nhất thống nhất này bắc nam quyết không không nô lệ quyết không nô lệ lầm than ni tủi hơn khoan lại hô khoan vững lai con thuyền là tay tôi vững lai con thuyền cụ cao tay sung ôi à giặc hèn tan thây nó chưa kịp trở tay trung đội lão đã bắt nó để ngay tội ác thế là a bốn vùi trên a d sáu ngục chìm đáy nước bà con ta kéo tiếp mẹ dùng Kìa dung dinh tay hái trên đồng Đang vẫy gọi về mừng thắng lợi Bên hàm rồng vui như ngày hội Đón huân trường sáng trói bác hồi trao Ơn cụ hồ, ơn đảng Như biển rộng núi cao nguyện mang nốt đi quãng đời mình góp phần thắng y mỹ nghi xin phép bà con lão lại phải vội ra ngay ngoài trận địa để lại kiếm vải còn quảng à <laughs>